Trở lại Sapa sau 4 năm, nhìn Sapa mà mình đã lỡ mất một nhịp tim vì sự thay đổi quá độ khác biệt này. Nhưng tuy nhiên thì lần này mình lại đi chơi với bạn và Sapa thì không phải là điểm đến. Nơi mà mình dừng chân là một nơi cách Sapa nửa tiếng đi xe sâu tít vào tận trong bản. Lazy Crazy Homestay của anh Giang và chị Sù cực kỳ đáng yêu Homestay ở trên một cái dốc cao ơi là cao và mỗi lần mình leo thì đều phải thở hắt ra Nhưng mà khung cảnh nơi đây sau khi mà leo tới đâu thì cực kỳ tuyệt vời như thế là bỏ công mà mình leo dốc chơi với nhau thì là bạn với tôi sẽ dạ, thành dạ, dạ. mọi người cứ tự nhiên như người ở nhà nhưng đừng quên mình là khách à, trong đường có chị công sơ quá đủ lời của mẹ Fuji thì tất cả những ai lên đây đều không bình thường cả. Mặc dù mọi người ở những nơi khác nhau trong bản nhưng đều đi chơi với nhau hết cả. Trong hội mình có một anh mới chia tay người yêu, xong tìm một nơi bình yên nhưng cuối cùng thì từ ngày lên Sapa vẫn chưa kịp buồn ngày nào. Có một chị Vân Anh với năng lượng healing đi chơi luôn kiểu mất não nhưng mà năng lượng chị tỏa ra thì cưng hết sức, kiểu cảm giác như kéo mọi người gần lại với nhau hơn. Một anh trai suýt bỏ việc đánh sếp, bây giờ lên chơi cả tháng mà vẫn chưa muốn về. Còn anh Thành dẫn tour cách đây mấy năm lên đây chơi và giờ thì vẫn chưa có định rời xa chỗ này. thiếu sót nếu không nói tới đồ ăn trên này Trời ơi rất là ngon ấy Chị Thùy rồi chị Hạnh, anh Giang hay là anh Thành Ai nấu ăn cũng đều là kiểu đỉnh cao Mặc dù là đã ăn kiêng nhưng mà mình phá lại hết Bởi vì đồ ăn quá ngon nên mình không thể nào mà cưỡng lại được